Mm-hmm. hơi tàn đất tổ tiên nuôi lan sức người chiến miên bước ra biển đông lên rừng mơ mang sơn hà tự do dù hồi a dù du hồn việt nam lưu truyền mạch sống ngàn trùng máu dân ta đổ trên núi đồi máu dân ta đỏ loang cánh đồng máu dân ta đổ trong rừng sâu đỏ loang dòng sông kia trận đói năm xưa còn gieo hái hùng chết non hai triệu dân khốn cùng chết như bao hồn oan Việt Nam đem máu thịt làm phù sa tưới bón quê nhà ngàn xưa máu dân ta tô hồng dù xanh trí dân ta nuôi thời liệt oanh khí thiêng in sâu đời kiêu hùng ngàn sâu tiếng quê hương du hồn việt nam đất đai thiêng nuôi người việt nam núi sông linh thiêng hồn non nước à, Vietnam. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ trong nhóm năm Dùng Kẻ và nhóm Múa Hoa Mặt Trời.